mỏng đến khó tin nhưng có lõi siêu thấm thấm nhiều hơn hẳn các loại băng dày cho bạn cảm giác an toàn tuyệt đối vì chất lỏng chuyển thành dạng treo Whisper Ultra Chuyện của bạn gái chúng mình